um, nói sơ lược về cái um, thông tin liên lạc của mình thì uh, mình mới vừa có cái có mình có một cái kênh fanpage đó nè anh em có thể qua fanpage của mình để anh em có thể nhận được những mã kèo và anh em có thể qua đó để nhắn tin trực tiếp cho mình cũng được luôn nha thì um, anh em có thể vào uh, Facebook á, anh em nhập cái fanpage là kèo bóng hai lúa thì anh em sẽ nổi lên cái hình này thì anh em cứ vào đây anh em cho mình một lượt uh, thích và một lượt theo dõi thì anh em sẽ nhận được những giống như uh, những cái mã kèo mà mình định lên trên đây cho tất cả anh em em trong cái giờ mà gần tới cái giờ mà thi đấu ra sân á, thì anh em cũng sẽ nhận được cái kèo thì anh em cứ vào đây anh em thích và anh em theo dõi thì có những cái kèo nào hot và nóng à, tỷ lệ ăn cao thì mình cũng sẽ đăng lên đây cho tất cả anh em để anh em có thể vào anh em à, à, lấy mã kèo anh em ra ngoài anh em đánh cũng rất là ok nha thì anh em cứ qua đây anh em cho mình một lượt thích và một lượt theo dõi để mình đạt cột bóc nhiều người theo dõi hơn để cho cái fanpage mình nó mạnh hơn nha anh em thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận ngoại hạng Anh hôm nay đó là cái trận giữa Wolverhampton và thằng Chelsea diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 8 tháng 4 thì hiện tại trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh á, anh em cũng thấy thằng Chelsea đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 29 vòng đấu. Thì nếu mà tính theo cái mùa giải hiện tại của thằng Chelsea đang đấu thì à, cái phong độ của thằng Chelsea trong cái mùa này cực kỳ không tốt luôn nha anh em. Thì anh em thấy trong cái mùa giải này mà thằng Chelsea nó đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, à, mùa trước thì Chelsea được đứng top 4 trong bảng xếp hạng và mùa này Chelsea chỉ đứng thứ hạng thứ 11 thôi anh em. Thì um, còn thằng tên có, um, nó đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 28 điểm sau 29 vòng đấu thì nói chung thằng Wolverhampton trong mùa này nó cũng dạng là trung bình thôi nha anh em không tốt cho mấy thì mình sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà là đội Wolverhampton trong 10 trận gần nhất thì Wolverhampton chỉ thắng được 3 trận thôi nha anh em và để thua tới 5 trận và để hòa hai trận trận hòa gần nhất của Wolverhampton là gặp Nottingham Forest trên sân nhà của Nottingham luôn nha anh em còn bên phía Chelsea thì anh em thấy Chelsea trong 10 trận gần nhất thì Chelsea chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 4 à, trận và để hòa ba trận thì anh em thấy cái trận hòa gần nhất của Chelsea là để hòa với Liverpool với cái tỷ số là không đều trên sân nhà của mình luôn thì um, Chelsea trận này gặp uh, thằng Bowler hôm trên trên sân nhà của thằng Bowler và trận sau Chelsea sẽ làm khách trên sân nhà của Real Madrid trong cái đấu trường cúp C1 thì cái trận này Chelsea chỉ cần đã um, không chủ ờ, không có cần phải tung cái đội hình mạnh lắm nha anh em để thủ chân còn có thể đá cái trận sau cúp C1 trên sân nhà của Real Madrid chuyến hành quân đến um, Tây Ban Nha còn à, đấu trên sân nhà của Real Madrid nữa nha anh em thì mình sẽ vào mà cái thành tích đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất á, thì hết 3 lần hòa và một lần là Chelsea ăn với cái tỷ số là 3-0 thì cái lần ăn 3-0 là cái lần gần nhất mà Chelsea gặp thằng um, Wolverhampton trên cái lượt đi của ngoài hàng Anh thì mình sẽ vào trận đó cho tất cả anh em xem luôn. Thì anh em thấy trận đó hiệp 1 là Chelsea đã ăn 1-0 thì quan trọng là cái tỷ lệ kèo trong cái trận đó là Chelsea chấp tới cái mã kèo là một trái lần nha anh em chấp một trái nhưng mà ăn có 8 thôi là trận đó Chelsea chấp kèo rất là sâu thì trận đó Chelsea ăn 3-0 hiệp 1 thì à, vào phút thứ 45 cộng 3 Chelsea mới có cái bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0 và phút 54 là bàn thắng có tỷ số 2-0 nha nè và phút 89 là 3-0 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là giống như Chelsea hiệp 1 nè, Chelsea chấp hiệp 1 hoặc là tài thu full trận cũng rất là ok. Còn góc góc trong cái trận đó thì chỉ có 6 quả góc nghiêng về bên phía ờ, Chelsea là 4 và bên phía thằng Wolverhampton là 2. Thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là Chelsea chấp góc trong cái trận này cũng ok nha anh em. Thì à, anh em thấy trong cái trận đó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 thì trận này nhà cái đang đánh giá Chelsea không sẽ thủ dò để gặp thằng Real Madrid trong cái chuyến hành quân đến ờ, Tây Ban Nha. Thì um, bởi vậy nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Chelsea chỉ sắp chấp 0,5 thôi nha anh em, chấp 0,5 và tài xỉu 2.5 thì cái nếu mà cái trận này á, anh em đầu tư thì anh em cũng vẫn đầu tư vào Chelsea chấp 0.5 thôi. Chelsea cần lấy lại một cái phong độ, phong độ để có cái phong độ tốt nhất để đi uh, làm khách trên sân nhà của Real. Thì Chelsea cần thắng đậm trong cái trận này để có một cái phong độ tốt nhất để gặp thằng à, Real để có một cái à, giống như có một cái hưng phấn cho cầu thủ để nó có thể ghi bàn trong à, cái trận gặp Real nha anh em. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo à, Chelsea chấp 0.5 rất là cũng rất là ok cái mã kèo này nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn đây thì cái phần chốt kèo thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là thằng Chelsea chấp 0.5 nằm trên cho mình nằm trên hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài một cho mình đi thì à, Chelsea đang cần có một cái à, lấy lợi một cái phong độ và một cái đỉnh cao của Chelsea để gặp thằng Real trong trận sau thì năm nay á nếu mà theo mình dự đoán mình dự đoán thằng Chelsea nó rất là thảm hại ở à, ngoại hạng Anh rồi nhưng mà cúp C1 Chelsea vẫn còn được đá thì năm nay mình dự đoán nếu mà Chelsea nó đã thảm hại ở ngoài hàng Anh thì quyết định của nó nó sẽ cần phải vô địch cái cúp C1 đằng năm sau nó khỏi cần lính top 4 nó cũng vẫn đá được cúp C1 thì mình đánh giá cao thằng Chelsea năm nay sẽ tiến sâu vào cái vòng sâu trong tới chung kết của cúp C1 luôn nha anh em. Thì à, anh em có thể nằm cái mã tài của thằng Chelsea à, được nè, tài hiệp 1 nè. Và góc góc thì anh em cứ nằm Chelsea chấp 1.5 cái góc nguyên trận cho mình. Còn hiệp 1 thì anh em cứ vào giả cái mã tài 4.5 góc cho mình thì đó đó là bốn cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong cái trận đấu giữa Chelsea và thằng Wolverhampton này thì anh em cứ nằm mạnh tay bốn cái mã kèo này cái tỷ lệ anh em húp rất là cao thì à, đó là cái phần nhận định và phần chốt kèo của mình cho tất cả anh em còn những anh em nào mà muốn nhận định muốn có được nhiều mã kèo chơi hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là 0937